cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu Đấy, bộ hột tài xỉu không tang bộ hột tài xỉu mới nhất hiện nay mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em nào mà có thời gian thì anh em có thể lên trên à, cơ sở anh em test rất là nhiều những cái bộ hột để cho anh em test để cho anh em à, có bộ hột ưng ý về cho anh em đi sòng sới hay là anh em đi lắc ở những cái sân chơi mà nó mang lại hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, riêng những cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì là 100% là do bên cơ sở tôi làm chứ không có bo từ hỗ trợ ra nhé anh em uh, phân biệt ở cái ở cái bộ hột trợ mà anh em bo xuống và cái bộ hột mà tôi làm thì nó hoàn toàn nó khác nhau Đấy, anh em có thể so sánh nhé Đấy, đây chính là cái bộ hột à, do chính tay tôi làm thì cái phân biệt được ở đây để cái bộ hột tài xỉu bên tôi nó là hàng độc quyền thì à, anh em Ờ, xem cái ờ, mặt tam của nó nhé đây mặt tam của nó đấy, khi mà anh em để con nhất lên trên đấy, anh em để con nhất lên trên này thì mặt tam của nó sẽ là cái gì đấy, mặt tam của nó nó sẽ là thành dấu sắc đấy còn khi mà anh em lấy hỗ trợ ra đây tôi sẽ lấy một hỗ trợ ra cho anh em đấy, đây hỗ trợ thì là anh em sẽ thấy đấy hỗ trợ của nó là như nào hỗ trợ của nó sẽ là dấu huyền Đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà nó hàng độc quyền với cơ sở tôi Đấy, do chính tay tôi làm Đấy. và cái bộ hột này thì à, bao cho anh em không tang thứ nhất bao cho anh em không tang bao trẻ hột Đấy. và anh em có thể sử dụng cái bộ hột này cộng với cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu à, tam sắc này nữa thì là anh em sẽ rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc ở những cái sòng sới Đấy, nó nó mang lại hiệu quả cho anh em Đấy, lên tới 80 ờ, phần trăm nói chung là khá là cao để để cho anh em có thể chơi được cái bộ hột này thì là anh em cần ờ, có thời gian để tập luyện thêm cái cách lắc của cái bộ hột này nữa Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn cho anh em Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu ờ, tam sắc này. Đấy, đây là bộ hột tài xỉu mà do chính tay tôi làm. Do chính tay ở bên cơ sở tôi làm thì anh em yên tâm về một điều là bộ hột không bao giờ có xì nhé anh em chơi thoải mái Đấy, anh em về anh em chỉ việc cần rửa nước xà phòng là xong Đấy, anh em không cần phải rửa một qua một cái gì cả anh em rửa nước xà phòng phơi khô Đấy, ngày hôm sau anh em đi đánh vẫn bình thường nhé không có tỷ lệ không có cái tỷ lệ mà anh em có thể là lủi ở đây Đấy, không bệt tài không bệt xỉu hay là không nặng về bên nào cả Đấy, anh em đánh trong cái thời gian dài cũng không sao cả nhé đó. Ờ, thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em thì ờ, cũng ờ, test qua cho anh em về cái cái tăng tích của nó thì cái tăng tích của nó ở đây thì tôi sẽ test cho anh em là test cho anh em nước muối đi nước muối đây Đó. test cho anh em nước muối nước muối nổi đúng không anh em Đấy, nước muối nổi này nha. đấy anh em à, đi chơi tài xỉu nhá anh em lưu ý một điều như này khi mà anh em thử nước muối ấy, thì là khi mà anh em chơi xong thì là anh em về anh em phải rửa qua bằng nước lạnh và anh em rửa hết những cái à, những cái à, nước muối ở trong cái mặt hột này ra đấy, để làm gì để, để cho anh em là đỡ bị bộ hột nó sẽ đỡ bị lụt Đấy, đỡ bị lụt tại vì là khi mà nước muối nó ngấm vào trong cái mặt hột này và trong cái lỗ hột này thì là nó sẽ bị nặng thế thì đa số là nó sẽ nặng về tài tại vì là mặt nhất nhị nó sẽ ít lỗ hơn còn mặt là ngũ lục tứ thì nó sẽ nhiều lỗ thì là nó sẽ ngấm vào trong đó thì là nó sẽ nặng về cái mặt hột để, để cho anh em à, đi lắc thì anh em sẽ bị lùi đấy đấy chính cũng là một cái lý do vì sao mà bộ ột của anh em bị lùi anh em chơi về anh em phải vệ sinh nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ à, tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì à, nói qua về cái bộ hột tài xỉu tam sắc này để cho anh em có thể hiểu thêm cái bộ tam sắc này là khi mà anh em đi chơi ấy, thì là anh em lắc đều 5 năm đấy tỷ lệ 5 năm của nó lên tới 90 phần trăm cho anh em đấy thì anh em cộng thêm cái cách lắc nữa thì là nó sẽ cho anh em giữ tài giữ xỉu hay là anh em kéo cầu nó có thể dài thêm đấy, tùy thuộc vào sân chơi của anh em đấy, nói chung là cái bộ hột này thì nó đi khá là khôn khá là khéo nên là anh em thoải mái anh em chơi đấy, anh em không sợ bị uh, uh, lủi về bên nào cả nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi mà được ra mắt anh em mới đây thôi đấy, thì là cũng khá nhiều là anh em chơi rồi nên là anh em khá nhiều anh em chơi rồi nên nên là cái bộ hột này nó mang lại hiệu quả rất là cao cho anh em đấy, anh em nào mà muốn được sở hữu đấy, anh em nào mà muốn được thử cái cách lắp hay là muốn thử cái bộ hột này thì anh em cứ lên cơ sở cơ sở của tôi ở bên xe miền Tây hoặc là anh em có thể là đặt đơn hàng về gửi về cho anh em đấy thì anh em có thể test thoải mái ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em để lại cho tôi nhé đấy, thì bây giờ tôi test cho anh em khi mà anh em vào anh em lắc đều tay Đấy, anh em cứ lắc đều tay như này thì nó à, sẽ cho anh em chén tài chén xỉu khá là đều nhé đấy, vừa rồi là tôi cũng không nhớ là nó là gì cả thì bỏ qua chén đấy đi chén này Đấy, chén này có tầm tầm 80 đến 90 phần trăm nó sẽ về xỉu chén này nhé đó hai ba bốn này đấy, tiếp tục như vậy thì nó sẽ có 7 đều có 80 đến 90 phần trăm là nó sẽ nhảy tài trên này đó, tài 12 này xỉu này xỉu 10 này. tài 12 tiếp này Đó, xỉu 10 này tài 12 này Đó, xỉu 9 này Đấy, rất là đều đúng anh em tài Đó, tài này tài à, bão ngũ luôn nhé đấy thì đấy là cái bộ hột tài xỉu mà anh em cần mà anh em đi lắc thì là bộ hột nó phải đều như vậy thì anh em đi lắc nó mới hiệu quả còn cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì ờ, tôi sẽ nói cho anh em sau khi mà anh em mua hột nhá đấy thì ờ, tôi sẽ vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em hay kéo cầu cho anh em ấy thì đang tài như này tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này đấy, báo tứ luôn này vừa báo ngũ giờ báo tứ năm năm một này năm sáu ba này ba bốn năm này hai ba sáu này Đấy, chén này nó về xỉu về xỉu chín xỉu giữ xỉu luôn cho anh em này Đấy, 145 này 136 này tiếp tục lại 145 này Đấy, 232 này Đấy, chén này lên tài đấy thì ờ, cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó hay anh em đi lắc nhiều thì anh em biết đấy, nó đi những cái chén rất là khôn đấy, rất là khôn để ví dụ như cái chén này nếu mà anh em lắc bình thường nếu mà nó về xỉu thì nó là sẽ là bộ hột khôn đó xỉu sẽ là bộ hột khôn thì anh em đi lắc nhiều anh em biết rồi đấy, tôi chỉ cần lắc qua như vậy thôi là anh em biết được bộ hột nó nó đi như thế nào Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em